Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Kazu của nhóm W Wish yeah. Hôm nay mình ở đây địa chỉ là số 42 Sông Thành, An Phú, quận 2 nha Tại sao mình đến ở đây là một nhà hàng này, được giới thiệu trên mình này. là tên là bún quẩy Phú Quốc nha là top bóng quán bún quẩy Phú Quốc ngon lạ ở Sài Gòn và vâng hiện nay là có dịch corona nữa nên nhiều người khó đi du lịch Phú Quốc nhé và muốn đi à, à miền Trung muốn đi Phú Quốc nhưng và nếu có người bị nhiễm ở Phú Quốc thì mình sẽ bị cách ly nên không đi được à, à, nhưng mà muốn đi du lịch và nhỏ Phú Quốc nha em mình sẽ ăn hướng ngoài hư gốc nha đi thôi nha con nào ơi thôi rồi nha thôi rồi nha mình gọi là bún quầy mực và cha cá nha nhưng bây giờ không thấy được nha alo chắc là nhà bếp là quen nữa không sao quầy quầy quầy quầy có mực ống và cha cá nha có vẻ ngon và món ăn này là chúng có một điểm đặc biệt khác nha là đây các ăn này là đặc biệt nha ờ, cháo này nha có nhiều đường lúc trước nè mình có tắt rồi nha à, được vừa nói là cần em cay ớt nha nhưng mình không thích em không sao tiêu là ok tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu rất rất tiêu theo là sử dụng cái này đó không chưa không biết à, con gì đi này là như thế nào ăn có nhãn và vị vị mềm <laughs> vị mềm vị mềm vị vị này là vị dễ chịu họ ờ, giống như là vị cháo này cái quả là cần thêm ờ, sốt này nha vẽ ngon và bứng này là đẹp tại vì là ở đây là vân thư nhỉ tại vì vân thư làm tại chỗ này đây, làm ở đây chắc chắn ngon chưa hiểu hả nếu cho mình hiểu xúc này vì này là như thế nào như thế nào hơi hơi chua này phổi ờ, ở Nhật Bản nên người nói người Nhật ăn tự nhãn và có thể thấy ờ, ngon mình nghĩ là cần sức này tại vì là đây là món nằm Việt Nam món nằm Trung Quốc nha cần đại đổi ờ, Việt Việt Nam sôi bún này là rất ngon thiệt khách bảo là rất tốt nha à, sau khi ăn bún này thì mọi người ăn được đoán được chăn trâu chắc chắn là sử dụng nguyên liệu là một chăn trâu thư thư một cái chua chua ngọt ngọt nha chua mà ngọt nên ngon nhâm viên ở đây là rất tốt tuyệt vời tốt tại vì là bây giờ Shinsuke đăng loại video em làm như thế này mình nghĩ là dịch vụ ở đây là quảng thảo là thoải mái và lúc này là cũng ngon vừa quá Làm dạ, sao dạ, dạ. bướm này là giống như là mì somen à. nè ờ, nhiều người Nhật Bản là nhỏ cũng là Nhật Bản nên rất tươi và ngon phần cái này là súp giống như là súp mối nên rất ngon và bên Nhật Bản là có mì súp mối mì ramen súp mối nên người Nhật chắc chắn nghĩ là à, thấy ngon và nhỏ mì ramen súp muối nha ăn hết rồi à ăn hết ngay tại vì rất ngon ngon và theo Google ở đây là 420 điểm theo Kazu là 407 điểm nha em không 108 điểm 5 điểm thì ok 5 điểm cũng ok nếu, nếu mọi người đến vào ăn phú quận 2 thì hãy đến nhà hàng này nha đúng quán Facebook chắc chắn mọi người thấy được về Phương Quốc nha và nếu ăn cũng này thì mọi người nghĩ là ở đây là Phương Quốc nha mọi người thấy được cũng như du lịch Phú Quốc nha Ồ, nghe hả? Ồ, nghe kiếm nghĩa nha Làm nếu thích video này thì hãy like, share, subscribe nha Mọi người ơi, cảm ơn đã xem chương trình này nha Bye bye